bây giờ khá xưa rồi anh bây giờ đã có một người luôn bên anh yêu thương anh không như em ngày xưa chẳng bao giờ em nghĩ cho anh chẳng bao giờ em biết mong biết chờ em sống ở thờ em quá hưng hờ em coi anh như người trong mơ giờ thì em ơi anh đã có người một người cho anh hạnh phúc rất tuyệt vời không còn chơi vơi giờ ra sao có vui hơn không nào nghe người ta nói với anh em cô đâu, cuộc tình về sau không tốt như anh đâu phải không anh bây giờ khá xưa rồi anh bây giờ đã có một người luôn bên anh yêu thương anh không như em ngày xưa chẳng bao giờ em nghĩ cho anh chẳng bao giờ em biết mong biết chờ em sống ở thờ em quá hương hờ em coi anh như người trong mơ giờ thì em ơi anh đã có người một người cho anh hạnh phúc rất tuyệt vời không còn chơi vơi đâu không tốt như anh đâu phải không giờ thì em ơi anh đã có người một người cho anh hạnh phúc rất tuyệt vời không còn chơi vơi lẽ loi giữa sông đời phải không em